cuộc sống hiện đại xin chào các bạn. Hôm nay kênh xin chia sẻ nội dung nhóm máu và tình yêu đôi lứa. Nhóm máu nói gì về sự hòa hợp lứa đôi? Đánh giá mức độ hòa hợp giữa hai vợ chồng, truyền thống Á Đông dựa trên 12 con giáp, văn hóa phương Tây chọn cung hoàng đạo, còn các nhà khoa học thì khẳng định, sự kết hợp giữa hai nhóm máu cũng có ảnh hưởng quan trọng vô cùng. Nhóm máu và tình yêu trong chuyện lứa đôi thì ông bà cha mẹ hay dựa vào tuổi đế đoán việc tương xung, tương khắc, còn về y học thì các y, bác sĩ cho rằng nhóm máu và hạnh phúc gia đình có phần liên quan chặt chẽ đến nhau. Cách yêu qua từng nhóm máu, theo một vài nghiên cứu, những người có nhóm máu khác nhau cũng thể hiện những cá tính khác nhau trong tình yêu. Mời bạn cùng tham khảo vài biểu hiện cơ bản dưới đây. Nhóm máu A. Bạn bảo thủ, khăng khăng cho mình đúng, khó thay đổi, bạn rất khó yêu, con tim cứ đóng suốt nên thường thấy cô đơn. Bạn không thích người yêu chân diện và rất cứng nhắc, khó tha thứ nếu người ấy phạm lỗi. Nhóm máu B Bạn là người theo chủ nghĩa cá nhân và quyết đoán, bạn ích kỷ khi yêu, có thế yêu nhiều người nhưng muốn người ấy chỉ có riêng mình. Bề ngoài, bạn tỏ ra yêu say đắm, nhưng có thế bỏ người ta không thương tiếc, điểm yếu của bạn là khi đã chấm ai thì phải cưới bằng được. Nhóm máu AB Bạn hay u sầu, thích tránh xa người khác, lúc nào cũng nhìn đời bằng đôi mắt u buồn, trong tình yêu, bạn rất dễ bị tổn thương. Người ta có thế vần bạn như mèo vần chuột, người thuộc nhóm máu này thường bị rơi vào tình yêu đơn phương, không lối thoát. Nhóm máu O Là người mạnh mẽ, giao thiệp rộng, có duyên giao tiếp và biết cách nói chuyện để thu hút người khác, bạn yêu sâu sắc, bề ngoài hơi lạnh lùng, kiêu hãnh nhưng bên trong là trái tim nồng cháy, đầy khao khát, bạn rất chung thủy và cũng ghen đáo đế. Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu sự kết hợp cặp đôi qua các nhóm máu này. Người có nhóm máu O kết đôi người có nhóm máu A, sự kết hợp trên cả tuyệt vời. Khi kết duyên cùng nhau sẽ thuận vợ thuận chồng, tương hợp như cánh én gặp mùa xuân, hỗ trợ đắc lực cho nhau. Với cặp vợ chồng này thì người có nhóm máu O thường làm chủ, cai quản gia đình và thường quyết định các công to việc lớn trong gia đình. Người có nhóm máu A thường là người có tính nhu mì, dịu dàng nhiều khi đến mức nhu nhược, trong khi người có nhóm máu O có tính quyết đoán, vì vậy nếu họ không vùng lên cầm chắc tay chèo con thuyền gia đình thì sẽ hỏng việc hoặc làm chậm trễ, mất thời cơ. Người có nhóm máu O thường can đảm, tự tin nên họ thường có tính quyết đoán trong công việc, dù nhóm máu A và O thuộc về người chồng hay vợ thì sự kết hợp này được xem là hoàn hảo. Phu quân nhóm máu O rất mạnh mẽ và quyết đoán, một chỗ dựa thích hợp cho bóng hồng máu A, ngược lại các đức ông chồng cũng nên sang sẻ lại quyền quán xuyến gia đình cho các chị em thuộc nhóm máu O mạnh mẽ. Người có nhóm máu O kết đôi người có nhóm máu B, cặp đôi tôn trọng, thấu hiểu nhau. Người nhóm máu B nên nhớ rằng người bạn đời của mình rất mạnh mẽ. Tuy đã là vợ chồng, nhưng càng thấu hiểu nhau, mối quan hệ lại càng trở nên bền chặt, người nhóm máu O cần có lúc nén lòng mình lại, để quan tâm nhiều hơn cho đối phương nhóm B, chỉ có tôn trọng và thấu hiểu là chìa khóa của hạnh phúc. Hai người đều là người có tính cách tương tự là sự tự tin và sự quyết đoán, bởi vậy nhiều khi họ phải biết tiến lui, nhường nhịn và cổ vũ cho nhau mới tránh được tình trạng ông tám lạng, bà nửa cân. Người có nhóm máu O cần học tập, cần tán thưởng những thành quả mà người có nhóm máu B đạt được, trái lại người có nhóm máu B cũng phải hiểu rõ, thông cảm và khích lệ những tài năng của người nhóm máu O, chỉ như vậy thì tình duyên mới bền chặt, hạnh phúc mới lâu dài, nếu không dễ nảy sinh xích mích từ những việc nhỏ nhặt dẫn đến những nguy cơ chia tay. Người có nhóm máu O kết đôi người có nhóm máu O, cặp đôi đấu tranh đế độc chiếm thiên hạ. Dù tính độc tôn là bản chất của người nhóm máu O, tuy nhiên hai người cần nên nhớ về đặc tính chuyên cho, một đặc tính rất đáng quý của nhóm máu O đế tự răng mình. Những ích kỷ, nhỏ nhen sẽ biến tình yêu thành giấm hãy biết tự kiềm chế cái tôi và biết rằng người bạn đời vẫn đang song hành bên cạnh mình. Nhường nhịn không làm cho bên nào cảm thấy thấp kém hơn bên nào, cốt yếu là sự lần nhịn bạn sẽ biết được giá trị của sự lắng nghe. Đừng nên quá ích kỷ vì chúng ta yêu nhau cơ mà. Hai người có nháo máu o kết duyên thì cần cẩn trọng vì họ có cùng chung một cá tính là hiếu thắng, dễ dẫn đến tình trạng một nước không thế có hai vua. Nhưng do cả hai người đặt ra một mục tiêu chung, to lớn, cao cả và cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu ấy nên lại dễ hòa hợp và hiệu quả thành công rất cao. Người có nhóm máu O kết đôi người có nhóm máu AB, cặp đôi này mỗi ngày là một bản tình ca. Đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc, nếu như đè nén được tính bốc đồng của người nhóm máu O, thì đây chắc chắn sẽ là một cặp vợ chồng hoàn hảo, nói như người xưa, trâu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ hút gật đầu khen ngon. Khá nồng nàn về đời sống tình cảm, hai người có lúc nên dành thời gian cho những mối quan tâm cá nhân. Điều đó giúp cân bằng về mặt cảm đồng thời bổ sung cho mối quan hệ hôn nhân dài lâu. Người có nhóm máu A kết đôi người có nhóm máu B, luôn quan tâm, chia sẻ. Người nhóm máu A có xu hướng độc lập trong công việc, luôn mong muốn nhận được những lời động viên khích lệ và tự thưởng xứng đáng cho những thành quả của mình. Nhóm máu B lại thuộc về những con người có phần yếu đuối, muốn được chiều chuộng vỗ về. Quan tâm và chia sẻ là hai tiêu chí hàng đầu trong mối quan hệ giữa hai người. Người có nhóm máu A kết đôi người có nhóm máu AB, cặp đôi trang hòa nhau. AB là nhóm máu kết hợp, những người mang nhóm máu AB luôn cần sự giúp đỡ và che chở từ phía đối phương. Cái yếu đuối cần được sự trang hòa, cảm thông bao bọc, chỉ một lời an ủi, một sự chăm sóc nhẹ nhàng, những đức lan quân nhóm máu AB sẽ mau chóng lấy lại được năng lượng trước những khó khăn của cuộc sống. Người có nhóm máu A kết đôi người có nhóm máu A, cùng lực lại hút nhau. Đừng tưởng những người cùng nhóm máu A sẽ xung khắc với nhau. Theo kết quả nghiên cứu, cùng cực vẫn hút nhau như thường. Cả hai đều thuộc tuyếp người năng động và khéo léo, có thế hướng sinh hoạt vợ chồng theo chiều sâu. Một chuyến giả ngoại, hay cùng nhau tham gia vào công tác xã hội sẽ giúp làm vơi đi những bất hòa không đáng có. Người có nhóm máu B kết đôi người có nhóm máu AB, một câu nhịn chín câu lành. Do tương đồng với nhau về tính cách lãnh đạo, người vợ nhóm máu B cần phải biết nhường nhịn Đức Lan quân nhóm máu AB và ngược lại, những bất hòa trong đời sống vợ chồng là chuyện thường tình. Biết đâu cách giải quyết hậu quả sau chiến tranh lạnh có thể đến cô cho đời sống vợ chồng những sắc màu tình yêu mới. Người có nhóm máu B kết đôi người có nhóm máu B, thực tế, thực tế và thực tế. Đồng vợ đồng chồng tác biến đông cũng cạn là câu tục ngữ của người xưa đế nói lên sức mạnh của sự kết hợp hai vợ chồng đừng ảo tưởng về năng lực mà đặt ra cho mình những mục tiêu xa vời, tốt nhất hai vợ chồng nên có thời gian bàn bạc và hãy thực tế hóa mọi vấn đề. Một kế hoạch sơn lại nhà bếp sẽ thực tế hơn là chuẩn bị ngân sách cho kỳ du lịch châu Âu. Dù hai bạn năng động và tự tin đến bao nhiêu, xa rời thực tế chắc chắn sẽ mang đến trở ngại. Người có nhóm máu AB kết đôi người có nhóm máu AB, hãy nghĩ đến biến lớn. Tính chấp vặt rất khó chấp nhận trong đời sống vợ chồng nên nhớ người bạn đời chúng ta cũng là một thế giới riêng. Hạn chế tối đa những cuộc cãi vã vì dễ dẫn đến những đổ vỡ sau này, một câu nhịn, chín câu lành, và đừng quá xét nét, khi Lý đã không làm tốt chức năng, thì cứ đế con tim lên tiếng. Hãy yêu nhau đi, những con người yếu đuối, chúng ta được kết hợp với nhau, sống vì nhau và hãy luôn nhắc nhau về mối quan hệ tuyệt vời này, tại sao hai người vào cuối tuần lại không hẹn hò ở một quán cà phê lãng mạn nào đó nhỉ? Người có nhóm máu hiếm ER, bầu bí một dàn. Những người mang nhóm máu e R thuộc về một thiểu số hiếm hoi. Trái với tính chất hóa học phức tạp của nhóm máu hiếm, những người nhóm máu e R tương đối dễ chịu, việc kết hợp với bất kỳ người yêu thuộc nhóm máu nào sẽ không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, các bạn cần phải mau chóng liên hệ với câu lạc bộ những người có cùng nhóm máu tại các trung tâm hiến máu, để khi gặp chuyện còn biết cách xử trí chứ không ngồi than trách bản thân. Chúng ta đều biết, khoa học do chính con người tạo ra, nên sai sót trong khoa học là khó tránh khỏi, bất luận như thế nào, chúng ta đang là của nhau rồi, yêu nhau vì nhau, chứ đâu phải vì nhóm máu A, B, AB, O hay e, R. Ngôn ngữ của tình yêu cũng muôn hình, muôn ảnh. Nên khi yêu nhau thì hãy dung hòa cho cuộc sống lứa đôi thêm đẹp. Bài chia sẻ sưu tầm nhiều thông tin, khó tránh sai sót, rất mong nó sẽ là thông tin bổ ích cho các bạn. Xin cảm ơn đã theo dõi.